sáng tôi đang buồn ngủ ông dắt tôi đi đâu giờ buồn ngủ gần chết luôn nè trời ơi <laughs> hôm nay là một ngày rất là đẹp trời bà nhìn đi nắng sáng lung linh muôn hoa vàng đó thấy không bởi vì như vậy cho nên là chúng ta cần phải ra ngoài trời đi gì ta cắm trại nè để chúng ta cùng nhau vừa vui mà còn vừa tốt với sức khỏe tập thể dục thể thao nữa hiểu không đó Tôi thì đang mệt Nghĩ sao bắt tôi đi cắm trại giờ Với lại cắm trại ha là còn giận liều nè Đi là gì ta đi lấy đồ ăn nè Xong rồi làm quá trời đất đồ à Trời ơi mệt gần chết đâu ra mà tập thể dục thôi thì mình phải giận liều mình phải đi kiếm đồ ăn đồ cái kiểu thì như vậy nó mới tốt cho sức khỏe thì mình làm việc nặng thì cái đó là tập thể dục chứ còn gì nữa đúng không không mệt lắm tôi không chịu đâu tôi không chịu tự nhiên bắt ờ. bây giờ bắt tôi buồn ngủ bây giờ bắt tôi gọi là gì ta đi cắm trà đi gọi là đi dựng lửa đồ mệt lắm tôi không chịu đâu không chịu đâu ủa kỳ vậy à, tự nhiên không đi cắm trại mà không chịu giận liều không chịu kiếm đồ ăn thì còn gì là cắm trại nữa trời ơi sammy dạo này lười quá bạn ơi suốt ngày ăn rồi ngủ không à không chịu làm gì hết trơn á thầy cắm chạy rồi bây giờ còn đòi ngồi không nữa thì giờ biết làm cách nào ta à đúng rồi mình có cách này à, sam ơi sam sam về tôi đi à. về đây không nói chuyện ông đâu về à, cái gì mà đi về trời ơi nghĩ sao vậy tôi có cách rồi bây giờ nè bà không muốn cắm trại mà phải làm việc mệt nhọc đúng không đúng đúng ừ, đúng rồi muốn mà ăn không muốn làm đâu rồi muốn ăn mà không muốn làm đúng không <laughs> rồi ok thôi được rồi bây giờ như thế này đi sammy chỉ cần giúp tôi là dựng liều cắm trại thôi còn lại kiếm đồ ăn hay là làm gì là một mình tôi làm hết được chưa hứa nha tôi dần cái liều sau tôi đi ngủ luôn đó nha ok ok được được được đây đây đây cái liều cắm trại nè ở đây là mình có chuẩn bị giường ngủ nè chứ ơi sao bà lấy giường của tôi Chạy vô đây <laughs> Ai okay. mới Đây chia nửa ra nè Đó chia nửa ra Đó, Đó lấy đồ nè Rồi, rồi ok coi. Bây giờ thi hai đứa mình luôn nè hai, hai, hai đứa mình sẽ bắt đầu xây liều cắm trại nha bạn nha Thì y như là bình thường bọn mình xây liều cắm trại như thế nào Thì lần này bọn mình cũng sẽ xây y hệt vậy thôi Đó chính là mình sẽ lay xây lên một cái hình tam giác như thế này Ờ, à, cái cao hơn xíu nó ta? Ừ, cao hơn xíu đi cho nó rộng rãi, dễ ở bạn ơi Đó, xây cao một tí nè rồi sau đó xây ra như thế này thế là xong cái liều cắm trại thôi nhanh gọn lẹ đó bạn thấy không đó ủa ông xây nhanh vậy tôi mà trời ơi tôi là xây tôi là kinh nghiệm gọi là xây dựng bấy lâu nay ok lắp chỗ này là bằng kính đi cho nó đẹp nha bạn nha lắp chỗ này bằng kính nè rồi ok vô hôm đây mình sẽ để thêm ờ, lửa vô để thắp sáng nè sau đó là mình sẽ để cái giường của mình ở giữa đó là giường ngủ ok ủa là sammy xây xong chưa xây chậm quá vậy đúng mà con gái xây chậm chạp quá à, nhanh lên đi Ủa, sao vô gì em tự nhiên bắt tôi tự nhiên gái xây chậm là sao vậy tôi ngủ thôi nè. thường xây nhanh lắm vậy hả ok mình sẽ lấy một ít một ít hoa nha mình sẽ cắm ở trước nhà mình hai bông hoa cho nó đẹp bạn ơi đó <laughs> đấy trời ơi chỉ là xong cái liều cắm chạy đây để mình cắm cắm cho sam luôn xây nhanh lên sam gì mà chậm dữ à sam không phụ tôi đi rồi ông nói hồi à tôi gái tay yếu chân mềm hiểu không tay rung lập bập luôn nè trời ơi mày đặt Ừ, tay yếu chân mềm đồ Trời ơi suốt ngày ở nhà mấy bạn biết không Suốt ngày ở nhà bả quýnh mình hoài luôn Bây giờ bả mày đặt chân yếu tay mềm Lên trên video lên facebook á, thì lúc nào cũng kiểu Mình là một con người rất là hiền Nhưng mà ở nhà suốt ngày quýnh mình không ừ, hả bạn ơi Vô gì phải à? không ờ, trời, quýnh trời, facebook tôi ba hoặc là tôi phải sống não chứ đúng không Vậy mấy bạn à. nói tôi dễ thương của te Chứ không lẽ bây giờ tôi lên facebook tôi gọi là quýnh lộn của mấy ông Thôi rồi, đây để tôi phụ bà xây luôn nè Chứ bà xây chậm chạp quá à Đây đây đó, đó ờ, rồi, rồi ok Xong rồi xong mấy cái liều cắm chạy rồi nha bạn nha của anh từ để thắp thêm cái lửa chạy đây nữa để có gì bọn mình à, tối mình ra đây ngồi đấy ok vậy là xong đây để mình cắm hai bông hoa cho sam cái nhà sam đẹp nè oh. <laughs> quá đẹp luôn rồi ok rồi. bây giờ nè sam ơi à, liều cắm trại thì cũng đã có có chỗ ngủ rồi nè bây giờ tiếp theo cắm trại là cần gì mấy bạn thử nghĩ coi cắm trại nè ngoài cái liều để chúng ta đi ngủ nè thì chúng ta cần cái gì thêm cái gì nữa đố sammy cần gì nè ừ, cần gì hả thì tôi xem quay có liều rồi có lửa trại rồi bây giờ có cần đồ ăn Chắc đúng rồi, rồi thông minh quá tặng cho bé Sammy 10 điểm quá thông minh rồi ok thì Ủa, cái chúng ta kẹo với thằng 10 điểm chi đưa tôi bánh kẹo tôi ăn thôi rồi mới đếm yên tâm bây giờ tôi sẽ đi kiếm đồ ăn cho sam nè ok bạn ơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm đồ ăn nha thì bây giờ mình sẽ đi ngủ còn sammy đi kiếm đồ ăn đi Vậy vậy, trời ông lừa tôi rồi đang bảo tôi xí này là xong tôi ngầm ngủ ngồi chơi xơi nước mà Sao bây giờ bắt tôi làm Thôi được rồi tôi giỡn á Chứ bây giờ kiếm đồ ăn làm sao tôi để cho Sam yêu dấu của tôi đi kiếm được đúng không Để tôi Đây là một cái rương rất là đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị Ở trong đây nó có rất là nhiều đồ, đồ đặc biệt luôn nha Đây tôi cho bà xem nè Mở ra nè Đấy. Ở trong đây chúng ta có rất là nhiều trứng của động vật và có thêm rất là nhiều đồ của tôi Bây giờ tôi sẽ lấy ra để tôi uh, gọi là cho cho Sam coi Ok, rồi đây Ủa đây, đây, đây nè Hả? Nè, cần câu cá nè, đi câu cá ăn đi Ủa gì dạ, tự nhiên bây giờ bắt tôi câu cá rồi Rốt cuộc ông làm gì hả Ông bảo cho tôi ăn không có làm mà Tôi không tôi nói sam nghe nè sammy là con gái thì phải ở nhà nội trợ nấu ăn hiểu không còn tôi con trai tôi đi làm là đúng rồi ở, ờ, ở nhà nấu ăn đi <laughs> không không không trong cái luật ở đây là ông là người nấu ăn tôi là tôi ở nhà tôi chơi thôi hiểu không rồi đi theo tôi đi theo tôi à, đi theo tôi mở ra cái gì vậy đi theo tôi qua đây qua đây nè bây giờ ở chỗ này chúng ta đang có một cái một cái hồ đúng không một cái con sông nè ờ. bây giờ á ở đây tôi có chuẩn bị một con mèo robot nhưng không phải là Doraemon đâu nha bà nội đây dạ. một con Vậy? mèo robot nè nè nè ui sao đẹp vậy đây chính là đây chính là những con mèo robot của tôi và những con mèo robot này á nó sẽ giúp chúng ta kiếm được đồ ăn hả mấy bạn nghe ghê không bạn nghe không ghê không con mèo mà giúp bọn mình kiếm được đồ ăn luôn á nghe ghê chưa Thôi trời không lẽ bị mấy con mèo đó vô đây nó là trong nó tìm mình mén chuột mình ăn ghê quá à. yêu Tào lao tào lao Bà nghĩ sao vậy tôi dạ. mà đi ăn thịt chuột hả tào lao Bà đúng là không biết gì hết trơn á Bà coi tôi nè ở đây nè nha bây giờ tôi để con mèo ra nè Đấy ui nó chạy nó chạy ui nó chạy nó chạy kìa Đứng lại đứng lại đứng lại Mèo robot kìa Rồi xong nó chạy mất tiêu luôn rồi sao ơi cũng dây không cũng dây xích nó lại Này yên tâm đi tôi có chuẩn bị đồ ăn cho nó Đây nè tôi có chuẩn bị đồ ăn cho nó nè Đây nè nè Trời con mèo máy ăn chip chip hả đây là chip máy điện tử nè đúng không rồi con à, mèo mèo mèo mèo máy thì làm sao mà nó ăn cá được đúng không đó bạn thấy mèo máy Doraemon là ăn là là ăn bánh rán không <laughs> đây thì cái con chip này nè rất là đặc biệt luôn thì mình chỉ cần đặt con mèo ra sau đó cho nó ăn con chip này ăn đi ăn đi ủa gì vậy rồi đó Ui. giờ nó đã tôi đã thuần phục được nó rồi nè bây giờ chúng ta chỉ cần đẩy nó ra ngoài hồ đấy tiếp theo nữa sao biết là chúng ta sẽ làm gì không không đây chúng ta chỉ cần lít vô người đó tít thì nó sẽ ngồi câu cá đó wow, trời ơi, xịn con mèo đó mấy bạn thấy không con mèo đang ngồi câu cá nè các bạn và nó ngồi nó câu cá một hồi thì sẽ có cá cho chúng ta ừ, có Ui. có có cá có cá đây đây đừng tưởng cá ừ. Ui, nó tự lên cá luôn kìa ghê wow. chưa ghê chưa đây câu tiếp đi con anh sẽ thưởng cho con nha nghe nghe nghe nghe nghe này nó gật đầu thấy không đó nó gật đầu nè rồi câu tiếp đi ui xịn quá à ok rồi bây giờ thì chúng ta chỉ cần đặt mấy con cá ra ngoài đây và chờ à, nhầm quên gì vậy đặt mấy con mèo ra ngoài đây để cho nó câu cá ê con mèo chạy đâu à. ok nè à, sam phụ tôi đi nè nè rồi rồi để tôi để tôi để tôi tôi chia cho sam một nửa nè sam phụ tôi đi thuần phục thêm mấy con nữa cho nó ngồi nó câu à, cá là mình ngồi mình để một vàng câu cá luôn hả ấy Ê bây giờ mình mà vậy đó kinh doanh gì ta bán cá là hơi bị giàu nhờ mấy con này nha Được Đúng á. rồi trời Mình có mấy con mèo máy này mà mấy con mèo máy này Mình chỉ cần thần phục một lần thôi là nó kiếm cá cho mình mãi mãi luôn Đó Ê trời mưa rồi Ê Sam ơi làm cách nào cho hết mưa đi không thôi Trời mưa là mấy con mèo máy tôi chết queo luôn á Để tôi để tôi trời ơi trời ơi trời để tôi trời ơi Trời ơi mày qua xem nữa là chết hết mấy con mèo của tôi rồi Ok lấy thêm một con nữa nè Rồi ok Bây giờ dẫn mấy con mèo qua đây cho nó câu cá đi Sam Đây ờ, để tôi cho nó câu cá nha Nè mấy con mèo ơi Câu cá đi Lít vô người đó nè Em mèo ơi Ôi Sam ơi Sam xin lít vô người và nói cho nó câu cá đi Đây đây đây đây Đây câu cá đi con đây cho nó đây, còn con này chạy, con này chạy, con này chạy, con này chạy. Đây vô đây, vô đây con nha. Yeah, mấy con mèo nó câu cá. Chúng ta sẽ có rất nhiều cá. <laughs> ok, lụm lụm lụm lụm lụm lụm Sam, lụm Sam quá trời cá luôn Sam ơi lượm đi lượm đi lượm đi lượm lượm lượm lượm trời ơi lượm lượm lượm nhiều kiểu này ăn làm sao hết có mấy con nó rơi xuống nước luôn nè <laughs> trời ơi đây tôi lên lượm cho đây ok câu thế đi câu câu câu tiếp đi mấy con câu tiếp đi à câu, câu tiếp, đi, À, mấy bạn thấy ghê chưa? Mấy bạn thấy mình ghê chưa? Ở đây là mình có mấy con mèo robot có thể giúp cho mình câu cá để có cá để ăn luôn nè. Ok, vậy giờ mình có rất nhiều cá luôn nè. À, tha hồ mà ăn. Đấy, ok ok. Rồi, lụm lụm. Rồi xong rồi đó Phong. Được okay. rồi đó, chừng này được rồi á quá Rồi. trời luôn Sợ nhiêu đây sợ. à tôi nghĩ rằng là nhiêu đây cá là đủ cho mình ăn đến chiều đến tối luôn rồi đó ok Chứ còn mấy con mèo này bây giờ mình sẽ cho nó ngồi xuống đi các bạn cho nó ngồi xuống cho nó, nó ngồi im này đi ok Đúng nghỉ rồi. ngơi nha mấy con nghỉ Alo ngơi đi nha trời ơi dễ thương quá trời luôn đây ngồi nghỉ ngơi đi rồi ok bây giờ thì đã có cá rồi nè thì tiếp theo yeah. cách nào để có thể nướng cá thì chúng ta không thể nào nướng cá trên lửa này được mấy bạn ơi tại vì cái lửa này ở trong minecraft á mình không hiểu sao mình không thể nướng đồ ăn trên đó được ủa được mà ông bị ờ. hồng không tôi nướng nè ủa đâu đâu ủa cái này nướng được hả gì kỳ vậy <laughs> ủa đúng rồi ông biết ông biết làm chứ trời nội trợ ông yếu rồi thấy chưa trời <laughs> ơi nhưng mà tôi thì tôi không có muốn gọi là nướng nướng cá bằng bằng cái này à bằng bằng bằng cái cái củi này ăn nó rất là khô nó không được ngon chúng ta cần phải ừ. nướng cá bằng lò nướng thì ăn nó mới ngon hiểu không thì à... đâu ra cái lò nướng chứ ông nghĩ sao đi cắm trại hai cái tay không đâu ra ông nướng bằng gì Ôi Sammy nước quá à Bộ Sammy không biết rằng ở trong Minecraft có thể có thể chế được gọi là lò nướng hả Thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi mai Chúng ta làm lò nướng thôi ờ ha ủa nhưng mà bây giờ đi mai mệt lắm không muốn đi mai thấy đâu thấy không đó mình biết ngay mà bà sammy bà không bao giờ chịu đi mai đâu bạn ơi bà lười lắm bà không chịu đi mai đâu thôi được ở đây tôi có chuẩn bị hết rồi qua đây qua đây đây qua đây qua đây lại có món gì hay nữa hả hay vậy đây, tôi có một con bò con biết không á nghĩ sao không lấy con bò đi mai vậy sao nó mới đi mai được đây thử ôi ôi được không con <laughs> bà chọi cái cây cây cái cây cúp mà cho nó đi mai hả tào lao Ủa, con bò này á thì cũng giống với con mèo kìa ông quăng cho nó hoặc là đi câu cá thì bà con cho con bò đi mai Trời ơi, không phải, không phải Bây giờ tôi chỉ cần đưa con bò ra ngoài đây Ơi bò ra ngoài đây bò Mà nó không quan tâm tôi rồi Thôi mình ra ngoài đây để kể đi Đây, tôi còn Có con khác lúa cho nó <laughs> Đây, tôi lấy con khác nha Mình phải ra xa xa xíu xa ơi Chứ đừng gần nhà ờ. quá Ok, rồi bây giờ tôi đặt con bò ở đây nè Sau tôi sẽ dùng cái máy của tôi Lít cho người con bò wow. Gì ghê vậy con gì đây con bò bây giờ đã biến thành con bò robot Ghê chưa Hả? Nhìn mắt đỏ, nhìn người sắc ghê quá à. Đúng rồi là bầu giống tôi đó nhưng mà nhìn hơi ghê Rồi Sammy bây giờ Sammy đứng kế Đây. bên con bò đi Sammy đứng đứng đứng đứng kế kế kế, kế, kế bên nó đi Nó quăng cái cúp nó mất luôn nè, tao tự quăng đồ á Ủa cái gì nó cũng mất hết lại vậy à, Nó ăn cắp đồ tôi kìa Ê bà nội bà đừng có đưa cho nó Con này là nó nó là bò robot cho nên nó ăn nó ăn cái gì cũng được hết trơn á Đừng đừng có chọi ra Để để tôi thử thử coi nó coi nó ăn này không Nó ăn hết <laughs> tôi bây giờ tôi nói thiệt giờ nó ăn nó ăn thịt bà luôn còn được nữa mà bây giờ bà bà bây giờ sammy lại gần nó đứng đi lại lại lại lại đi Ôi, đi lại gần nó tôi sao không sao nó hiền lắm tôi nói giỡn vậy thôi nó không ăn đâu nhớ nha lại gần đi ừ ok mày mà cắn tao là tao cắn mày á rồi bây giờ sam hãy lít hãy lít chuột vô vô vô người đó để khởi động nó đi À, có cái nút đúng không? Những đúng cái rồi. nút nào? Ê, đâu, đâu, những nút đâu? Đâu rồi thì tôi phải kiếm lỗ mũi hay là cái cái sao? Cái lỗ mũi của nó. <laughs> ừ. À, lỗ mũi vậy cái nút dạ. là hai nút đâu nút nào? Cúp đại cũng được, bấm đại đi bà nội. Ok ok. Rồi ok. Nút nút nút nút ok nút nút rồi. <laughs> Trời ơi. Đó, trời ơi rồi xong Sammy chìm xuống kia luôn các bạn ơi. Ui có than nè. À. Đó, thấy không? Vậy chúng ta đã có thể mai được rồi rồi xong rồi Sammy Sammy rơi xuống tận bên dưới thôi các bạn ơi ủa là sao cái gì vậy có sao không vậy ông kỳ rớt xuống đây có sao không ơi bơi bơi bơi bơi lên bơi lên đi lên Ui. đây đi phong phong thương phong thương nè đừng nhõng nhẽo nữa lên đây lên đây cái này đông ghét tôi với thương cái gì trời ông hại hại tôi đúng không sam sammy không thấy có nó có lợi à con bò nó nó xuống dưới nó mai đồ cho mình nè ok mình sẽ làm trời thêm này nữa ok nó mai rồi. cái gì mà nó mai xuống tầng rồi là dưới lòng đất này luôn vậy trời nó mai Bây xuống giờ... tầng gần bách đất luôn vậy bây giờ mấy bạn hãy nhìn nha mình sẽ cho con bò nó mai nè mai đi bẹt đó trời ơi quá trời khoáng sản bên dưới luôn thì nếu như các bạn nào không biết á thì con bò khi mà nó biến thành robot đấy bạn thì nó có một cái chức năng đó chính là nó sẽ tự động biến cho cơ thể của nó nặng lên 100 ngàn kg thì lúc đó nó sẽ lúng đất luôn bạn ơi và chúng ta tha hồ mà mai luôn không cần phải gọi là đào sào lấp nữa con à. này là một tấn thì có chứ trăm ký gì tôi nói là 100 ngàn ký mà bà nội Ờ, trời tôi không thích đâu <laughs> ờ, Lên đây đi sao Lên đây à, sao Trời ơi bị lừa Hỏi ra ông ủa rồi bà có lấy được than với lại đá không ông nghĩ tôi rớt xuống đó tôi thấy được vậy tôi bị u cái đầu nè nhìn cái đầu tôi nào u như cái cục vô ok cái cục má nè <laughs> vậy thôi được rồi rồi thì, <laughs> bây giờ chúng ta đã có được gọi là vậy thôi bây giờ như thế này đi nếu như bà không muốn gọi là nướng nướng cá bằng à, lò nướng nữa thì chúng ta nướng bằng gỗ cũng được nhưng mà một ít gỗ thế này không đủ để nướng cá đâu mình phải đi đi, đi chặt gỗ mới được thôi không chặt gỗ đâu nhát lắm đi ngủ hơn đó đó lại lại nhát nữa thấy chưa bạn thấy chưa sammy lười biếng quá bạn ơi không chịu Thì làm tôi gì hết bảo trơn. rồi hôm nay là tôi chỉ có ăn chứ không có làm mà ông cứ bắt tôi làm hoài là sao vậy <laughs> hôm nay là tiêu chỉ là ăn không có làm có cái nào không có hết Có tất nhiên là phải có cách rồi Tại vì từ khi dẫn bà đi business là tôi biết rằng là bà sẽ lười lắm Không chịu làm gì đâu Tôi, tôi đã chuẩn bị hết rồi Đi theo tôi Nè ở chỗ này có rất là nhiều gỗ luôn Thì bây giờ á nếu như mà chúng ta đi cắm trại bình thường thì chúng ta sẽ phải chặt gỗ bằng tay phải đập đập đập đập đập như thế này nè đó nhưng mà rất là đau tay luôn mình không thể nào mà để cho sammy bị đau tay được bạn ơi cho nên á là mình đã có chuẩn bị rồi đây một con heo sao ông cần ngày ông vô lý vậy phải không ông nghĩ sao bây giờ con bò không làm thì con heo nữa không làm đâu nó lười như con heo không có nghe gì đó câu vậy đó câu dân gian nha lười như heo sao dám làm việc mấy cái này được trời ừ. ơi bởi vì con heo bình thường nó rất là lười nó chỉ ăn với ngủ thôi nhưng mà nếu như mà là ê ê ê ê nè nè tôi đâu phải lười như heo đâu sao bà kêu tôi giống con heo lao <laughs> không không phải ông lười như con heo mà tại vì ông giống con heo thôi chứ không có lười đó vô duyên đây bây giờ bà nhìn nha tôi chỉ cần đặt con heo ra sau tôi chỉ cần dùng cái máy của tôi lít vô người đó wow. ngay ui, lập tức là nhìn đẹp nè nó đẹp đó. nè hai lỗ tai nè hai căng tên nè đẹp nè đúng rồi nó đã biến thành một con heo robot ơi nha sao nhìn mặt nó giống ăn trộm của ta <laughs> thì cái con heo này á bạn nó rất là đặc biệt luôn nha các bạn nha thì chúng ta chỉ cần bấm vô cái lỗ mũi của nó tít ồ nó sẽ đưa ra một cái lưỡi cưa thấy chưa và nó cưa cây luôn rồi ồ ơi ê sao có quả táo có quả táo đây lụm lụm quả táo lụm quả táo đó có thêm táo ăn <laughs> ok không ghê ê sao nó hay vậy nó từ trong bụng ra đó là hai cái để nó dùng hai cái lưỡi cưa nó quẹt một phát trời ơi đồ nó rớt hết đúng rồi bây giờ chúng ta cần lít vô người đó chúng ta có thể lấy được đồ đó thấy không lít vô người nó lấy đồ nè đấy ok quá dễ luôn bây giờ mình mình kiếm chỗ nào nhiều nhiều cây xíu đi à, trên đây đi trên đây à tôi thấy trên đây nhiều cây nè ủa này ôi trời ơi xém nó té sao mày ở dưới đây nguyên cây luôn nha ôi trời, trời ơi mày okay nè tôi thấy chỗ này được nè tôi sẽ đặt con heo ở đây sau đó biến nó thành robot và sau đó rồi, giờ mình chỉ cần lít cho người đó từ để, tới tôi để tôi nè lít cho người đó tít mọc ra cái lưỡi cưa wow oh. trời ơi một vùng đất luôn rồi xong luôn ôi trời mưa nữa rồi trời <laughs> trời cái gì mà trời mưa miết vậy đừng có mưa nữa mấy con này hư bây giờ ok thì con heo ơi <laughs> con heo này giờ nó là heo robot cho nên đứng im không à ok lấy gỗ nè ờ, ui tiếc ờ từ từ phong ui sao ơi gì vậy tôi mới phát hiện ra một điều là nó không dạ. chỉ cưa được gỗ đâu nha mà nó có thể cưa được cả đá đất đồ luôn đó ha được nè được nè đây đây đây thử nha thử nha bây giờ thử nha ờ, tôi đặt con heo nè đó ok bây giờ sammy nhìn nha sammy nhìn nha đây đây tôi bấm vô người đó nè tiếp ui wow em bây giờ mình có bài test này nè phong tôi không tin là con này nó rồi rồi vậy tôi không tin là nó bờ rồi này từ từ test này coi test này coi test này test gì để tôi Bây giờ test coi nó có cưa được kim cương không? Kim cương nó cứng kim lắm. Kim cương hả? Trời ơi. Khó nha, Chuyện khó đơn nha. giản luôn. Đây đi ra đi ra đi ra. Từ từ để tôi làm cho nó dày chứ làm mỏng tôi không chịu đâu. Để tôi quét test con này có xịn như lời đồn không chứ ai biết được Rồi, là con okay, này nó okay. Rồi. Heo ơi, Đó. bây giờ á mày hãy dùng cái lưỡi cưa mày và cưa kim cương cho anh nha. Ok, ba ờ. hai một Tít đó bụp wow. wow một phát một luôn ôi lít vô người đó con heo luôn ui tôi, tôi lít vô người đó tôi lấy được kim cương nè ở ờ, quả trời luôn ui, ê, <laughs> ê, rồi không bây giờ đem con này đi mai được á đỡ mỏi tay mỏi chân luôn đúng á. rồi cái gỗ luôn á tôi á tôi chế tạo con này á là mục đích của tôi là để mai này tôi sẽ bán nó cho mấy cái bác mà chuyên đi mai ở trong mấy cái hầm mỏ á đấy ghê không ghê không <laughs> ai được rồi bây giờ mình nướng cá đi mình nướng cá Ôi. mình ăn đi đây đây rồi nướng cá, cá nướng không gì chơi không chứ cắm trại ngồi ăn này trắng phèo và tôi muốn gì ta tôi muốn phải có gì có gì đó chơi chơi mới vui phải không cái này chơi hả lắm. ờ cưỡi con gì đó hay hay chứ, bây giờ đi bộ này mỏi chân lắm tôi muốn cưỡi ừ. con nhiều à để Đáng mình xem không? coi cũng đúng ha tính ra đi cắm trại mà suốt ngày ăn với ngủ không thì cũng buồn không biết có gì ừ. chơi không ta à ừ. có nha có nha sam đây Ủa, ghê vậy tôi Đâu? có con ngựa nè đó bà cưỡi ngựa đi trời ơi sao ngựa trang tôi vậy ở ờ, nó màu xám đó nó màu xám đó ờ nhưng mà cưỡi ngựa có gì đâu mà vui ngựa mấy con ngựa cưỡi cờ độc cờ độc cờ độc cờ độc nhức đầu lắm mà nó đi chầm rì à trời ơi bà không biết gì hết trơn á tôi đã nói là có tôi ở đây thì tất nhiên cái gì tôi chẳng làm được bây giờ bà hãy sử dụng cái máy của tôi nè để bấm vô con ngựa đi dùng đi ui ui biến hình được con ngựa hả đúng ừ. rồi biến con ngựa thành robot luôn được không mà nó đẹp không thử đây thử đây coi coi bây giờ để biến ngựa một hai ba biết hình đó quá ngon ui ghê chưa ghê chưa rồi Ê, thần nè có sừng nè ui, đúng rồi tôi biết thành nguyên một con ngựa thần luôn rồi sam sam thử thử cưỡi coi đây coi <laughs> ui cao như vậy wow ui trời ơi <laughs> ghê vậy ta bây giờ tôi chạy lên cây nè tôi sẽ lên cây nè nhìn nè xịn luôn bạn ơi mình mình cũng muốn cưỡi ok để mình tiếp rồi ok lên cây nè trời ơi trời ơi con ngựa này á nó không chỉ chạy nhanh mà nó còn cực kỳ đẹp và cực kỳ gọi là nhảy cao luôn bạn ơi coi nè uh, đó ghê không mình lại sao sao sam nhìn nhìn tôi nhìn tôi nè nhìn tôi nè bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho bà coi nè đấy làm gì ha ui ghê chưa ghê chưa ghê chưa ui gì vậy <laughs> rồi xong leo leo leo leo leo leo bị gì không có bị gì không vậy xuống đây chung với con bò luôn rồi hello bò ờ. Ê, em em kích bò thêm coi nó bị gì không à, bây giờ tôi muốn lên trên cơ tôi không muốn với con bò đâu nhảy lên ngựa ồ trời ơi con ngựa nhảy cao dữ ok ơi chui ra đây chui ra đây nhảy tôi tôi sẽ nhảy một phát một lên trên kia bây luôn. giờ đè đè tôi đào đất giúp ông cho ông cần không không cần không cần con ngựa này tôi nhảy cao lắm một phát một tôi nhảy lên trên luôn á ok Đây, từ để mình lắp cái này rồi vô nè sau đó mình sẽ nhảy lên trên các bạn ơi tự nhiên cưỡi sao mà lao lao xuống dưới đây luôn cơ thiệt ok sammy coi tôi nè hỡi chào. Wow, Ủa. trời ơi con quá ghê luôn. luôn á. <laughs> Ok bạn ơi, vậy là ngày hôm nay nè Mình đã cùng với Sammy Hai đứa mình đã cùng nhau đi cắm trại Nhưng không phải là cắm trại bình thường Mà là cắm trại 4.0 Robot các bạn ơi à. Tương lai đó mọi người ơi Ê Phong ơi, tôi nghĩ nha tương lai con nó có mấy con này không? Tương lai à. á, ông có nghĩ Trời ơi, không? con người chúng ta rất là thông minh luôn Cho nên tôi chắc chắn rằng trong tương lai á Con người có thể phát minh ra được à, Gọi là những à, cái uh, con robot này chắc chắn là được rồi ờ, à. à bây giờ là công nhận nha phong tôi không công nhận ở đây là lần đầu tiên tôi đi cắm trại mà tôi không đợi, gọi là gì đó gọi là rơi một giọt môi hôi tôi không có làm gì hết trơn luôn á lần đầu đúng tiên rồi. tôi không có gì hết luôn á <laughs>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 Thank you.